Jesús. dường như lá khô trong rừng bao ngày chồng mình thương nhau chưa chốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vui nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau gót lên sao dùng dừa đường đêm mình thương nhau chưa chốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn để vui nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng nơi bên bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm yếu thương nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài cho con tàu nói xa nhau cho mắt lệ nguyên mơ lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường giang dở mình đã dẹo neo nghe trước bể mưa muôn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp người say thương muốn nói đừng đừng nói yêu tôi khi lòng dạ chia đôi đừng đừng nói yêu tôi đừng nói yêu tôi chút yêu thương ngày ấy đã trôi xa tầm tay ước mơ tôi bây giờ như lá khô trong trong rừng đôi mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa trốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vui nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng nơi bên vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau gót lên sao dùng dừa đường đêm hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn để thi nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên xin thật lòng trong câu lòng trong câu hát đầu môi xuân